Kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn, sau hơn 20 năm thực hiện, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dự bị động viên nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện pháp lệnh đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 đã biểu quyết thông qua luật lực lượng dự bị động viên số 53-2019 Quốc hội 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và thay thế pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996. 1. Sự cần thiết ban hành luật lực lượng dự bị động viên. Thứ nhất, để phù hợp với chủ trương, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị với nhiều chủ trương, quan điểm mới về lực lượng dự bị động viên cần được thể chế, như chỉ thị số 16 CT, TVK ngày 5 tháng 10 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, nghị quyết số 28 NQTVK ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Nghị quyết số 28 NQTVK ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng xác định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển và khẳng định xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Thứ hai, để phù hợp với hiến pháp và pháp luật hiện hành, hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, về xây dựng lực lượng dự bị động viên, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và một số quy định khác liên quan đến lực lượng dự bị động viên. Trong khi đó, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ để phù hợp với hiến pháp năm 2000. Mặt khác, một số nội dung của pháp lệnh chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến lực lượng dự bị động viên. Nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật tính pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là thông tư số 17/2014 TT-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng dự án luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khảo sát toàn diện và nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới để xây dựng chính sách cho lực lượng dự bị động viên. Thứ tư, xuất phát từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, những năm gần đây và dự báo chiến tranh trong tương lai. Ngoài chiến tranh truyền thống còn xuất hiện chiến tranh phi quy ước, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, vân vân, nhằm chủ động ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp lệnh nâng thành luật lực lượng dự bị động viên, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và cao hơn nhằm đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 2. Nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 gồm 5 chương, 41 điều. Trong phạm vi video này, xin giới thiệu một số nội dung cơ bản sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Điều 1. Luật lực lượng dự bị động viên xác định. Các vấn đề luật điều chỉnh quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, chế độ, chính sách, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng. Huy động lực lượng dự bị động viên so với pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996 đây là điều luật mới được bổ sung, bảo đảm kỹ thuật xây dựng văn bản theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nội dung quy định tại điều này xác định đối tượng mà các quy định của luật tác động là cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nội dung các điều luật đã liệt kê cụ thể các đối tượng áp dụng. 2. Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được quy định tại điều 3 của luật, một số nguyên tắc quan trọng như tuân thủ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thông lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính phủ và sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 3. Quyền và nghĩa vụ về tài sản của tổ chức, công dân. Điều 5. Luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị. Điều 6. Quy định bồi thường thiệt hại do việc huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra, phù hợp với quyền về tài sản của Hiến pháp năm 2013. Việc quy định bồi thường thiệt hại là cần thiết, đồng thời viện dẫn mức bồi thường. Việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản là phù hợp. Rõ ràng, minh bạch và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. 4. Các hành vi bị nghiêm cấm. Điều 7. Quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, đó là trốn tránh thực hiện trách nhiệm của quân nhân dự bị, nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động, chống đối, cản trở việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Huy động, điều động lực lượng dự bị động viên không có trong kế hoạch được phê duyệt. Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng. 5. Kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, mục 1, chương 2 của luật này. Từ điều 8 đến điều 11 quy định cụ thể thẩm quyền lập kế hoạch. Nội dung kế hoạch, thẩm định, phê duyệt và giả soát, điều chỉnh lập mới kế hoạch nhằm đảm bảo thống nhất hệ thống kế hoạch xây dựng huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên các cấp từ trung ương đến địa phương, cũng như trong quân đội được giao bảo đảm tính kế hoạch trong xây dựng lực lượng dự bị động viên. Từ thời bình để sẵn sàng bổ sung lực lượng thường trực của quân đội khi có tình huống xảy ra kịp thời, hiệu quả. 6. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, quy định tại mục 2, chương 2. Từ điều 12 đến điều 23 về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị. Thẩm quyền giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên, tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên nghiệp quân sự, vùng, địa bàn, nguyên tắc. Thứ tự sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên, về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình. Về thẩm quyền sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên, về huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, đơn vị dự bị động viên và chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị, vân vân. Trong đó, có một số quy định đáng chú ý như sau. Điều 12, quy định về đăng ký, quản lý, luật giao chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký quân nhân dự bị. Việc đăng ký quân nhân dự bị giao ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Việc quản lý quân nhân dự bị giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho công dân và gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, tổ chức trong quản lý công dân. Điều 13. Quy định đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị giao cho cơ quan chức năng nhà nước thực hiện trên cơ sở cung cấp thông tin của cơ quan đăng ký quyền sở hữu. Cơ quan quản lý phương tiện và Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức báo cáo cung cấp thông tin về phương tiện kỹ thuật dự bị không thuộc diện đăng ký quyền sở hữu phương tiện kỹ thuật dự bị. Quy định trên không ảnh hưởng quyền tài sản của công dân, tổ chức. Tránh phiền hà đến chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật dự bị thuộc diện đăng ký, quản lý, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của phương tiện. Điều 15 quy định về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên như sau. Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên. Đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị có số lượng dự phòng từ 10% đến 15% và dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp. Điều 17 quy định về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên như sau. Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu. Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi. Nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu. Khi có chiến tranh, việc gọi quân nhân dự bị vào thực hiện nhiệm vụ tại ngũ được thực hiện theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và luật nghĩa vụ quân sự luật quy định độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình như trên đã được đánh giá kỹ tác động, sắp xếp vào đơn vị chiến đấu. Sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu bảo đảm nguồn để huy động vào lực lượng dự bị động viên. Điều 22, luật quy định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, đơn vị dự bị động viên hàng năm cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp xã, việc gọi quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thực hiện theo quy định của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự. Tiệp quân nhân dự bị được hoãn tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp. Chung với thời gian thi tuyển công chức viên chức, thi nâng bậc thợ, nâng ngạch công chức viên chức, thì kết thúc học kỳ, thì kết thúc khóa học được cơ quan, tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc xác nhận, bị ốm đau hoặc hoàn cảnh gia đình. Bản thân khó khăn đột xuất không thể tham gia, được Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã nơi quân nhân dự bị cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc xác nhận. Điều 23 quy định về chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị, luật giao cho cấp huyện, cấp xã tổ chức sinh hoạt là cấp trực tiếp đăng ký, quản lý quân nhân dự bị. Thực hiện nguyên tắc đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự chủ trì phối hợp với các ban, ngành làm tham mưu. 7. Huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Mục 3, chương 2, từ điều 24 đến điều 28, quy định về các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên, huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ, huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, thông báo quyết định. Lệnh huy động lực lượng dự bị động viên và quy định về tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên. Trong đó, điều 24 quy định các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên như sau: 1. Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ. 2 khi thi hành lệnh thiết quân luật. 3. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 4. Để phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. Việc quy định như trên thống nhất với luật quốc phòng trong sử dụng lực lượng vũ trang có hiệu quả cao nhất khi có tình huống đề phòng, chống, khắc phục hậu quả, ổn định tình hình. 8. Chế độ, chính sách bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Từ điều 29 đến điều 32 quy định chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp vào đơn vị dự bị động viên. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị, chế độ, chính sách đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị trong thời gian huy động. Giao chính phủ quy định chi tiết chế độ, chính sách nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của từng thời kỳ. Từng giai đoạn để xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đáp ứng nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc luật quy định như trên được ra soát chặt chẽ, đầy đủ đối tượng, trách nhiệm, quyền lợi, thể hiện quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước đối với đối tượng được thụ hưởng. Thống nhất quy định của pháp luật. 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Điều 40 quy định cơ quan tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc có trách nhiệm phối hợp với địa phương bố trí thời gian cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, tiếp nhận, bố trí công việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ. Việc quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm quyền lợi của quân nhân dự bị khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để quân nhân dự bị yên tâm tư tưởng phục vụ trong ngạch dự bị. 10. Một số nội dung mới quy định trong luật lực lượng dự bị động viên như sau. Một là Điều 6. Bổ sung quy định bảo đảm quyền về tài sản của tổ chức, công dân đối với phương tiện kỹ thuật dự bị phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về quyền tài sản và thống nhất quy định pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản cụ thể là chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được bồi thường thiệt hại trong các trường hợp. Hai là Điều 22, bổ sung quy định về cơ sở huấn luyện cấp tỉnh đối với các địa phương nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng quân nhân dự bị, phù hợp thực tế. Ba là Điều 24, bổ sung quy định các trường hợp được huy động lực lượng dự bị động viên, như khi thi hành lệnh thiết quân luật, khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, đề phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. 4 là tại các điều 29, 30, 31 và 32 bổ sung quy định về chế độ, chính sách như quân nhân dự bị được hưởng phụ cấp khi đã xếp vào đơn vị dự bị động viên đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị trong thời gian được huy động. Năm là bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Triển khai thực hiện luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 Chính phủ và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục ban hành văn bản chi tiết thi hành luật để tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình chính phủ các văn bản chi tiết thi hành các điều, khoản của luật, quy định tại khoản 4, điều 8, khoản 4, điều 12, khoản 4, điều 13, khoản 3, điều 21, khoản 7, điều 22, khoản 3, điều 23, khoản 4, điều 26, khoản 4, điều 27, khoản 3, điều 28, khoản 3, điều 29, khoản 6, điều 30 và điều 31. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan của Bộ Quốc phòng đang tiến hành soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch để trình chính phủ văn bản chi tiết năm nghị định. Ban hành hai thông tư của Bộ Quốc phòng, đúng thẩm quyền, quy định. Bảo đảm đồng bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 khi luật có hiệu lực thi hành. Thông tin trên kết lại chương trình cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm Mời đăng ký kênh Lan Tòa Yêu Thương để nhận được video mới mỗi ngày.